dự báo thời tiết mùa nào vậy vui vậy ai am mà hát không có mùa đầu ừ, ừ, ừ, dự báo thời tiết nóng trời Hello mọi người mọi người vui kênh youtube mình ủng hộ mình rồi nhá không lại say ấm dự báo thời tiết nói hôm nay không có em có em Dự báo thời tiết nói Hôm nay em không say nắng Nhưng lại say anh Say anh Sáng nay mẹ cho 5 nghìn 2 nghìn ăn sáng 3 nghìn với em alo alo năm trăm sắp rồi ông ơi ờ rồi rồi biết rồi hôm nay có liền chơi gái không